À, kính chào các anh chị quý nhà đầu tư à, đã quay lại đã quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTF thì hôm nay mình cũng xin phép làm một cái video nhận định về thị trường của ngày hôm nay à, thị trường ngày mai thì à, <clears throat> đầu tiên à, chúng ta sẽ lướt qua như mọi lần chúng ta sẽ lướt qua thị trường chung ngày hôm nay để chúng ta sẽ có những đánh giá sơ bộ xem à, tình hình ngày mai nó có ổn hay không thì như à, nếu mà anh chị nào mà hôm qua có xem cái kênh trên kênh tiktok của mình á trên kênh tiktok của mình đúng không ạ thì mình có view thị trường đúng không ạ và mình thấy nó khó nó khá là chính xác và à, thị trường ngày hôm qua mình nhận định mình thấy nó sát sát thực tế của ngày hôm nay rồi cái thứ nữa có hai nữa thứ hai nữa là một số các cái cổ phiếu mà mình có view trên kênh tiktok á à, có anh chị nào có xem trên livestream trên tiktok thì đều thấy được là là gì tức là các cái cổ phiếu mình đưa mình nhận định hôm qua thì hôm nay đến đến ngày hôm nay thì nó đã chạy hết rồi nó chạy cả rồi giống như dòng bán lẻ rồi à, các cổ phiếu của dòng à, dòng thêm dòng đầu tư công nữa đó thì à, hy vọng là cái view à, cái những nhịp đến đây thì à, mình và Tuấn Tú xin có có những nhịp đồng hành của các anh chị trong quá trình đầu tư uh, của mình rồi thị trường ngày hôm nay các chị thấy là uh, thị trường dao động uh, khoảng 15.000 tỷ thì nó cũng uh, ok đúng không ạ và với dao cái biên dao động hôm nay thì các bạn thấy là mọi người đều, các chị đều thấy là nó biên dao động nó rất là hẹp hẹp hầu như không biến động quá là nhiều đấy và các cái các trong dòng uh, trong uh, à, phá sinh thì trường phá sinh nó biến động dao động với biên uh, biên rất là hẹp rồi à, vậy thị trường ngày mai sẽ có những biến những cái dao động gì có những cái điều gì đáng chú ý thì về thị trường ngày mai á, thị trường ngày mai á, thì nó vẫn à, mình cho rằng nó vẫn sẽ có những cái biên dao động nó sẽ biên dao động hẹp nó vẫn đi tiếp tục đi sideways ở vùng trên này vùng trên này nha vẫn tiếp tục là sideways với cái biên dao động có thể biên dao động ngày mai nó thể lớn hơn biên dao động ngày hôm nay nó thể lình xình lình xình trong khoang này Đó. khả năng nó thể lình xình lình xình trong khoang này à, và nó sẽ à, biên dao động về khối lượng ngày mai thì nó loanh quanh loanh quanh khoảng 6 à, 600 triệu cổ phiếu và cái giá trị giao dịch ngày mai thì nó loanh quanh khoảng 10 15.500 tỷ dao động trong khoảng đó và một số các cái dòng ngày mai à, có thể nó sẽ chạy ở trong nhịp thấp tới vẫn là mình nghĩ nó vẫn loanh quanh loanh quanh các cái dòng chứng khoán à, um, tiếp theo là một số cổ phiếu của dòng bất động sản cũng có khả năng sẽ chạy ở nhịp ờ, phiên ngày mai đúng không rồi vậy thì những cổ phiếu nào thì nó sẽ chạy trong ờ, nhịp sắp tới đây đúng không ạ và hôm nay trong nhịp ờ, ngày hôm nay thì các chị thấy là những cô dòng nào đã chạy đúng không ạ hôm nay các chị đều thấy là dòng thép dòng thép dòng thép hôm nay chính là cái dòng mà cổ phiếu mà nó dự giá thị trường mà nó leader thị trường ngày hôm nay thì ờ, các uh, ở nhịp trước ở, ở những cái đoạn giai đoạn trước các chị thấy là hòa phát là một trong những cổ phiếu mà nó kéo trên thị nó nằm ở cái viên biên gấu bị bán mạnh nhất tuy nhiên ở phiên hôm nay thì nó ngược lại đúng không ạ Cổ Hòa Phát hôm nay chỉ tăng khoảng ha, gần 2,29 phần trăm tức là khoảng à, 550 đồng 550 đồng thôi tuy nhiên nó là cái động lực kéo dự chỉ số của, giúp cho chỉ số hôm nay xanh nhẹ xanh nhẹ nha các chị rồi đi cùng Hòa Phát là gì FMC này rồi Nam Kim là là tiến lên đấy trong phiên hôm nay thì có những cái lúc mà Nam Kim mà tiến lên á, thì nó tăng tốt hơn rất là nhiều nó tăng lên đoạn này nó tăng lên đoạn này nó tăng lên khúc này này đây thì ở, ờ, ở ờ, những video trước anh chị nào xem mình nhá à, làm trước à, mình có làm một video này về thép Nam Kim này và hôm nay nó đã cái đề, cái cây đây là chính là cây điểm mua của nó và anh chị nào mà mua theo mình thì hôm nay nó đã tăng lên được khoảng 3 phần trăm 3 đến 5 phần trăm đấy ba năm phần trăm đúng không và mình mình vẫn sẽ để cái target ở đây để cái target ở đây để các anh chị sau này các anh chị uh, đối chiếu nha rồi nặng kim này rồi tiến lên này đấy à, hay là hóa sen này kiểu như vậy đó đấy thì dòng thép dòng thép mình nghĩ sắp tới nó vẫn là một trong những cổ phiếu mà nó sẽ tiếp tục đi lên và anh chị nào nếu như anh chị nào à, mình ở ờ, video trước mình có nói nếu như anh chị nào mà không phải là những nhà đầu tư trading hay là những nhà đầu tư lướt T3 T5 thì anh chị có thể cầm đo bằng trung hạn anh chị cầm đối với dòng thép này cầm vô tư thoải mái tại vì nó giảm là giảm quá là sâu rồi và thị trường chung hiện tại à, mình nghĩ là để mà nó giảm về cái vùng bên dưới đáy này vùng bên dưới này là khó có khả năng xảy ra khó có khả năng xảy ra đến chính vì vậy mà mình cho rằng là đối với dòng thép cũng vậy nó nó vẫn sẽ tiếp tục đi sideways và tiếp tục đi đi lên từ từ đấy nếu như anh chị nào không giỏi trong việc trích trading và đoán cổ phiếu thì uh, mua xong uh, thì có thể là ngồi im đối với dòng thép này rồi à, ngoài dòng thép thì các anh chị thấy hôm nay có dòng nào nổi bật đúng không ạ CII dòng đầu tư công hôm nay thể hiện sức mạnh rất là tốt Đấy, CII hôm nay tăng trần này CIM ta hôm nay tăng trần rất là mạnh mẽ và dư mua 198 triệu cổ phiếu à, 198 ngàn cổ phiếu đấy CII này rồi à, và cái dòng tiền hiện tại mình thấy là dòng có dòng tiền cái dòng tiền đầu cơ bắt đầu nó xu hướng thiên hướng đi vào con CII này có thiên hướng đi vào đây là cái điểm mua của nó nếu như anh chị đã mua kiểu mua break nền cái điểm mua của nó đây rồi à, tiếp theo nữa là con CTD CTD hôm nay là dòng tiền vào rất là mạnh nha anh chị dòng tiền vào rất là mạnh này. đây thì các chị thấy là đây là này CTD CTD này nếu như anh chị nào xem từng xem livestream của mình thì mình đều có hướng dẫn các chị để các kỹ thuật để mà mua cổ phiếu đấy thì à, đây nó đi nó đi lên và siết nền đi ngang này siết von siết volume đi ngang và đồng thời cái thanh khoản nó đang siết này cái thanh khoản nó siết đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng đấy các chị có thể đưa cái các cổ phiếu này vào cái watchlist của mình đấy đưa các phiếu cổ phiếu vào watchlist của mình đấy rồi CTD hay là HBC HBC hôm nay thời điểm chúng mình cũng rất là ổn nha và điểm mua của HBC vẫn còn vẫn còn cho anh chị nào mà bị trễ tàu đối với các cổ phiếu vừa chạy vừa rồi đấy rồi ngoài HBC thì các anh chị còn cổ phiếu nào ạ à? DXG chẳng hạn DXG mình nghĩ là một cổ phiếu một một trong những cổ phiếu mà các chị có thể quan tâm ở nhịp này đấy thì à, các chị thấy không ạ nó đang siết này mà cái volume đang siết này thì mình nghĩ trong à, đối với DXG đoạn này nó sẽ khả năng sẽ bật à, cao khả năng nó sẽ bật bật đối với DXG thì à, nếu như anh chị mà nhịp lỡ nhịp tàu đoạn vừa rồi đoạn này, này thì anh chị có thể uh, lên tàu đoạn canh những nhịp như thế này các chị lên tàu đối, nắm giữ đối với DXG tiếp theo là cổ phiếu nào nữa đây mình có lọc đây một số mã ở đây à, Novaland thì Novaland thì làm Novaland thì nó là một trong những cổ phiếu mà nó chạy à, nhịp vừa rồi rất là ghê đây các chị thấy ạ từ cái vùng này này đi lên này và nó nó nhúng xuống và hiện tại Novaland á thì nó có khuynh hướng đi lên và nếu như anh chị nào được những cây vừa rồi mà không bắt được không mua cái Novaland vùng này có thể mua đối với cây này mình cho rằng có thể tham gia được có thể tham gia mới đối với Novaland đoạn này đấy rồi à, tiếp theo là cổ phiếu nào à, CKG đây CKG đoạn này các anh chị có thể mua được nha CKG đoạn này mua được này đấy các chị thấy là cái khối khối lượng nó cũng giảm dần này khối lượng nó giảm dần này thứ hai nữa nó đang siết nền này cái short nó siết volume này đúng không ạ cái siết nền và đồng thời siết volume thì cổ phiếu này nó rất là đáng chú ý để các chị có thể tham gia và khả năng cao nó sẽ bật đề ra đoạn này đấy điểm mua nha mình đã ghi chú vào đây để sau này các anh chị có thể có thể quan sát nha VCI VCI thì à, nó đang có thông tin về để chia nhận cổ tức thì nếu như anh chị là không thích nhận cổ tức thì đời nó chia cổ tức chia cổ phiếu xong thì anh chị có thể canh canh và nhịp vào đối với CI này à. hay là SAB công ty cổ phần gia khát bí rượu Sài Gòn thì uh, cổ phiếu này hôm qua trong livestream mình có nói rồi cái điểm mua của nó khá là đẹp điểm mua khoa đối với SAB khá là đẹp và mình cũng đã tham gia mua cổ phiếu ngồi ngày hôm nay thì có thể là lại chưa hôm nay thì tham gia mình hơi hơi muộn à, thành ra lại nó chưa có nhiều tại vì buổi sáng mình thấy thị trường nó lịch trình mình không chưa dám vào tuy nhiên thì đến tầm 10 giờ trưa thì mình đã vào mình đã vào thì mình thấy thị trường nó ổn này ai hồ thì hồ, ai rung rung kệ thôi lờ mình mình thấy nó đẹp mà mình không vào thì thà mình ok chấp nhận mình sai mình cắt lỗ còn hơn là cổ phiếu đấy thấy cổ phiếu đẹp mà không vào đến rồi đến khi ấy, nó chạy rồi ngồi tiếc đấy thì đối đối với SAB mình có muốn tham gia mua cổ phiếu này à, hay là một cổ phiếu nào nữa ta à, TCM hay là TNG đây chúng ta đi ra một qua một số các cổ phiếu ở dòng dệt may Gil này Gil đoạn này mình hôm nay các bạn Gil bật đèn Gil bật đèn này đấy Gil bật đèn lên thì nếu như anh chị đối với dòng dệt may này các chị có thể nếu như anh chị nào mà sợ hả có thể mua thăm dò đoạn này mua thăm dò đây nó siết vòn này siết vòn khá là tốt đúng không ạ và đi nền đi ngang này đấy là những điểm cho điểm buộc ốt ốt để tham gia đối với guild lần này hay là TNG TNG cũng vậy TNG anh chị thấy là hôm nay nó bật nó có một cái cây bật này ốt có thể tham gia cái này à, hay là con cổ phiếu nữa là cổ phiếu gì DCM DCM hôm nay nó bật đèn này bật đèn luôn á đấy thì ờ, con TCM thì nó chảy trễ hơn các cổ phiếu khác thì nếu như anh chị nào mà trễ các chuyến tàu khác có thể đối với quan tâm đối với cổ phiếu này đấy, TCM này chẳng hạn đấy siết nền này hướng đi lên này sau đó test lại và, và bách test trở lại này. bách test đoạn này đoạn này bách test này rồi bắt đầu đi lên bứt lên bứt thoát lên đó đó là cổ đối với cổ phiếu TCM nha rồi thì à, trên đây là mình chia sẻ một số các cổ phiếu mà nó đáng chú ý ở phiên à, ở phiên à, những phiên giao dịch sắp tới đây thì nếu như anh chị nào muốn vào room vào room, vào room cộng đồng của mình thì hãy nhanh tay liên hệ với mình qua số điện thoại đang chạy ở trên màn hình đây và để tham gia cái room vip cái room vip của mình nhá, là khách hàng của mình nhá, thì anh chị cũng nhanh tay liên hệ với số điện thoại ở chạy dưới màn hình để để chúng ta vào vào cái room vip khách hàng vip nhanh tay để chúng ta bắt được những cổ phiếu mà nó sẽ chạy mạnh ở nhịp sắp tới mà của tuần tú đang vừa lọc đang uh, nắm những cổ phiếu danh sách mà lọc cổ phiếu mà sắp tới này nó sẽ chạy mạnh mẽ đấy thì uh, các anh chị uh, nhanh tay gọi gọi cho mình ngay số điện thoại đang chạy dưới màn hình nhá cảm ơn các cảm ơn các chị đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình